Lê Lê lele lokwenge dobain chiu ko de kang ni vina kuwe na bilikindi karen kune ki yesu nandu toto un yum kukure kobongdo lokajuna kala kindo Linge yo Lokunu kikenin Ado long duma Amedi ngeto kwilija Kwilio logari Kwilio logari no. Bon adekilu lopokona Ilo jolo, lo jolo Oh yeah harisiye toro tinkuwena kunubeda vanrukungagika imoyo nadomata tabikikikodini nagororimakuluklala kune bula ni bula Jesus. Oh yeah, oh yeah, me din kita bidija, kuilyo lugari.